mình cũng muốn giới thiệu với mấy anh chị đó đây là cái hình về cái sản phẩm này Aslot True Face Ascent Ultra hay còn gọi là Aslot Pearl Pearl tức là cái viên viên ngọc anh chị và cái đó là cái giống như một cái cái tên gọi này. tên gọi thân mật à, Aslot True Face Ascent Ultra nó là một cái tinh dầu đặc biệt nó được điều chế đó, bởi cái một cái chất mà anh chị nó gọi là cái athersin anh chị thấy cái chữ athersin ở đây đó và cái chất athersin này nó mang là cái sự đàn hồi cho cái da mấy anh chị bẹo má mấy đứa bé đó hình như là cái da của nó nó săn chắc mấy anh chị mấy anh chị bẹo má mấy anh chị kéo ra mấy anh chị thả thì cái da nó thun lại nhưng đối với người lớn mấy anh chị mình không làm chuyện đó được vì mình kéo ra nó nhiều khi mình thả cái da nó không có vào nữa. tại vì nó mất cái sự đàn hồi mấy anh chị kể từ năm 25 28 tuổi trở đi đó con người đã mất cái sự đàn hồi rồi thành ra cái này là một trong những cái nhu cầu rất lớn vì mấy anh chị biết rồi đối với người lớn tuổi đó, đặc biệt là phụ nữ ở tuổi khoảng chừng 40 45 50 mấy anh chị sẽ thấy cái hiện tượng là cái má nó cái cái mắt mấy anh chị nó sụp cái má bắt đầu xệ mắt sụp má xệ và cái da bắt đầu nó nhăn nheo mấy anh chị đặc biệt là cái lưng bàn tay và cái cổ đó, thấy rất rõ mấy anh chị nhìn cái hình này mấy anh chị thấy sở dĩ mà mình thấy cái mặt cô này trẻ nó là tại vì cái nét ở cái cầm mấy anh chị cái nét thanh tú cái nét thanh sắc sảo ở dưới cầm đó khi người ta còn nó thì cái mắt cái, cái mặt nhìn rất trẻ nhưng mà những người mà mình gọi là lớn tuổi mấy anh chị không biết là mấy anh chị có bao giờ nhìn cái mặt những người lớn tuổi và mấy anh chị tự hỏi là tại sao cái gu cái người này lớn tuổi thường mấy anh chị là cái cổ thường là cái da nó mất cái sự đàn hồi mấy anh chị và đó là cái cái cái lý do mà mình thấy rất rõ và đó là lý do và đợi, tại sao người ta cần cái True Face Essence Ultra là tại vì cái True Face Essence Ultra cái sản phẩm sắp có này mấy anh chị nó đáp ứng được cái nhu cầu đó. nó mang lại cái sự săn chắc cho cái da nó và cái đó điều đó là điều quan trọng đây là những cái cái cái, cái đặc điểm của cái uh, True Fair Ultra mà có cái A slot anh chị là tại vì nó mang lại cái cái sự săn chắc cho cái da ở trong đó nó có cái ethersin là một chất duy nhất bây giờ trên thị trường người ta đã kiểm nhận lâm sàng là nó mang lại cái cái sự săn chắc cho cái da anh chị dĩ nhiên là nó không có có mang lại cái da cái sắc diện hay là cái cái uh, cái sự mịn màng của người 20 21 tuổi nữa. nhưng mà cái sự săn chắc nó vậy ha và đặc biệt đó là nó giúp cho những nơi mà mắt nó gì mắt cổ cầm và cái đường à, cái cái jawline tức là cái uh, mình dùng cái chữ gì cho nó tức là cái cầm nó, nó nói chung là không phải là nguyên cả cái chin tức là cái cầm ở dưới cầm như vậy nhưng mà cái jawline tức là cái đường viền nơi nơi nơi, nơi cái cái cái cầm này và cái đó nó nếu mà nó có cái sự thanh tú có cái sự săn chắc có cái có cái nét đó anh chị thì cái đó nó mang lại cái, cái sự tươi trẻ và đồng thời cái chất ethoxin này đó nó là một cái chất mà nó chống cái ờ, chống oxy hóa rất cao anh thành ra đây là những cái quyền lợi rất độc đáo của cái uh, true fair Sun Ultra mấy chị kể về cái thành phần đó, thì nó có cái a slot đặc biệt proprietary plan nó là một cái độc quyền của nucin bên cạnh nó có cái chất ethoxin là một cái chất duy nhất bây giờ được kiểm nghiệm lâm sàng đó là mang lại cái sự săn chắc cho cái da và đồng thời nó có cái antioxidant network đó, tức là nó có một cái, cái cái phương pháp để mà có thể chống lại cái oxy hóa giúp cho cái làn da không có bị những cái phân tử tự do phá hoại thành ra đó là một trong những cái cái cái cái, ờ, cái thành phần của cái cái sản phẩm anh chị khi mấy anh chị dùng đó thì mấy anh chị vẫn có thể dùng đặc biệt đó là cái bộ transformation đang có mặt ở Việt Nam anh chị có thể dùng cái bộ transformation cộng với lại cái uh, True Fair Essence Ultra mấy chị vì hai sản phẩm này nó có cái công dụng khác nhau cái này nó mang lại cái sự đàn hồi và cái này là bồi dưỡng da cao cấp nhất bây giờ thành ra hai cái này nó khác nhau hình mà mình mê nhé anh chị nhìn vào nửa cái mặt anh chị bà cụ 90 tuổi ở bên mặt tay trái là cái sự săn chắc của cái da anh chị cái này không dùng máy nếu mà anh chị dùng cái gò vanish spa đó thì cái công dụng nó nó thẩm thấu cái mức độ thẩm thấu nó tốt hơn 70 phần trăm nhưng mà đây là một cái sản phẩm mà anh chị nhìn anh chị thấy rõ ràng đây là cái ước mơ của một bà cụ 90 tuổi mà chị không phải là của bà này mà của nhiều người khác đó. là da được săn chắc bóng bẩy à, nhìn nó hùng hào mấy anh chị là tại vì nhờ cái cái uh, two face Arsenal try cái này là mình không có nói tới cái a slot mà vậy riêng cái mặt ở bên tay phải này là cái mặt tiêu biểu của một bà cụ 90 tuổi mà vậy nhưng mà riêng phía bên tay trái mình chị đây thì thử hỏi nếu mà anh chị thì, thì anh chị thử hỏi ai là người có nhu cầu về sản phẩm này mấy anh chị tự hỏi mình mấy anh chị ai là người có nhu cầu về sản phẩm này một cái hình thức không cần giải phẫu thẩm mỹ mấy anh chị nhẹ nhàng một viên buổi sáng trước khi đi làm trước khi có son phấn và một buổi chiều trước khi đi ngủ mấy chị một viên thấm lên mặt nơi cổ nhẹ nhàng trong vòng 60 ngày nếu da không săn chắc như người 20 tuổi thì công ty sẽ có những cái chính sách về bảo đảm cái kết quả thành ra có thể nói đây là một cái sản phẩm rất độc đáo anh chị mình xin một vài phút à, mình trình bày thêm một cái bài khác đó về cái True Face Ultra đó tức là cái mà không có cái A slot đấy thì một số anh chị có thêm một vài cái cái, cái thông tin đây cũng là một cái bài bằng tiếng Anh mình lấy của công ty xuống và mình muốn trình bày sơ để một số anh chị có thể hiểu được cái, cái tầm quan trọng của nó um, nó boost cái elastin production ờ, và cái ờ, nó nó nó, nó ngăn ngừa cái cái trường hợp mà cái elastin là nó làm cho cái da đàn hồi đó nó nó, nó không hoạt động nữa đó là cái cái sản phẩm này mấy anh chị là do cái bà bác sĩ Chantal Bernison là cái người mà chế ra cái ethicin mấy chị bà ta là một người về biochemist và bà cống hiến cả cuộc đời của bà để đi tìm ra được những cái giải pháp cho vấn đề chống lão hóa cái sản phẩm này nó rất độc đáo mà chị nó anh chị có thể nhìn vào cái hình này để cho thấy là cái elastin structure tức là cái cái cấu trúc của cái elastin chính vì cái cấu trúc ở phía dưới da mấy chị nó làm cho cái da mình bị chảy xệ xuống và đó là lý do tại sao khi mà dùng ethysin thì nó mang lại cái sự đàn hồi mấy anh chị nhìn cái hình này mấy anh chị ha cái người mà trẻ tuổi bây giờ cái mặt mà có méo mó bao nhiêu đi nữa này thì khi thả ra đó nó cũng trở lại cái vị trí cũ là tại vì nó có cái sự đàn hồi mấy anh chị mấy anh chị thử nhìn à, bà nội bà ngoại bảy tám mươi tuổi mà mấy anh chị làm cái kiểu cái cô bên tay trái này thì chắc cái mặt này nó chắc chắn nó sẽ để lại cái dấu vết hoặc là cái gì đó mấy anh chị <laughs> nó không có thể trở lại bình thường được anh chị ha và cái đó là cái sự khác biệt thành ra đối với cái elastin đây là những cái tính chất khoa học à, để mà mấy anh chị có thể hiểu được là nhờ nhờ như thế nào hay là vì sao mấy anh chị mình có thể mình làm được cái chuyện đó có thể là mang lại cái sự tươi trẻ cho cái da thành ra đây là một trong những cái bằng chứng để cho mấy anh chị thấy là à, mình có những cái nơi mà nắng nhiều hay là những cái nơi cao nguyên đó đây là cái khuôn mặt của những người mà người ta bị cái cái cái mất cái sự đàn hồi mấy chị da nó già nó nhăn nhúm và đây là những cái hình thức tiêu biểu của những người mà ở nhà quê hay là ở trên núi người ta không có bao giờ mà bảo vệ cái da của mình anh chị dưới cái ánh nắng mặt trời đó dưới cái tia tử ngoại và đồng thời đó là người ta không bao giờ chăm sóc cái da để dưỡng da anh chị dưỡng da đối với một số à, những cái người ở vùng thôn quê hay là vùng cao vùng sâu vùng xa đó là, những cái cái xa xỉ phẩm nhưng mà điều đó có nghĩa là nếu mấy anh chị ở thành phố có điều kiện đó, thì mấy anh chị có thể chăm sóc cái da của mình nó nó, nó đẹp hơn nhiều lắm. và cái etocin mấy anh chị Atocin nó là một cái chất mà khi mà anh chị sức vào đó nó gửi cái tín hiệu vào trong tế bào của mình và nó nói là người này còn trẻ lắm hãy tiết ra những cái chất để làm cho cái da săn chắc đây là một cái công trình nghiên cứu 17 năm anh chị 17 năm nghiên cứu tốn kém rất nhiều trong cái quá trình mà nghiên cứu và phát triển và rất nhiều thời gian anh chị để có thể tìm ra được cái chất đó thành ra cái ethersin theo à, một cái bản báo cáo về cái vấn đề thử nghiệm đó thì người ta dùng những cái bệnh nhân ở tuổi 40 cho tới 77 tuổi sau khi dùng 60 ngày mấy chị thì người ta sẽ phục hồi lại cái độ mà đàn hồi đó của những cái, cái người ở tuổi 18 tới 25 và cái kết quả mấy chị là trăm phần trăm tức là cái increase by trăm phần trăm và đó là lý do tại sao công ty người ta dám và người ta có quả quyết là, là người ta có thể bảo đảm là hoàn tiền lại trăm phần trăm nếu trong vòng 60 ngày dùng cái này thường thường xuyên mấy chị chắc chắn cái da nó sẽ săn chắc như người từ 18 tới 25 tuổi và đây là một cái cái cái cái kiểm nghiệm ờ, thực tế đó, để cho cái thấy cái kết quả mà anh chị à, một vài cái con số đó để cho mấy anh chị thấy ha à, sau khi mà dùng Ethersin khoảng 60 ngày cái người 77 tuổi mấy anh chị người ta có được cái sự đàn hồi như là người 21 tuổi tức là cháu nội cháu ngoại gì đó ở trong cái cái nhóm 18 tới 25 và những người mà khi người ta dùng cái Ethersin này mấy anh chị nó mang lại cái sự đàn hồi rất rõ đây là một vài hình ảnh để cho mấy anh chị thấy sau khi dùng khoảng chừng 2 tháng và cái kết quả của nó rất cao mấy anh chị và đó là lý do tại sao mà công ty người ta có có cái chính sách là bảo đảm đó thành ra sau khi mà dùng xong anh chị dùng antacin và nếu người ta ngưng đó, thì cái da nó từ từ nó sẽ trở lại cái cái cái tình trạng cũ thôi chứ nó không có xấu hơn hoặc nó không có gây biến chứng là gì ha trong số những người mà trên 25 tuổi nó thì 80% người ta cần cái dùng antioxidant anh chị 20% còn lại đó nếu mà da người ta săn chắc và mịn màng bóng bẩy thì có thể người ta sẽ không dùng cái antioxidant cho tới khi mà người ta ở trong cái độ tuổi khoảng chừng 40 hoặc là 45 tuổi anh chị chắc chắn ở vào cái lứa tuổi đó cái nhu cầu mà dùng cái antioxidant nó sẽ cao à, báo chí về của thế giới ca ngợi rất nhiều mấy anh chị có thể vào mấy chị tìm đó Google mấy chị tìm cái chữ ethosin mấy chị ha và mấy chị bỏ vào Google hoặc là YouTube mấy chị sẽ thấy rất nhiều đài truyền hình người ta nói về những cái hiện tượng này đây là một hiện tượng mấy chị à, có người người ta nói là the fountain of youth in the bottle đó tức là suối nguồn tươi trẻ nó nằm ở trong cái lọ đó. và rõ ràng anh chị ha cái câu này là cái câu nói không ngoa về cái uh, tính độc đáo của cái sản phẩm đây là một cái hình của một cái cô mà mình nhớ khi mà mình mới vào New Skin đây là một cái hình mà mình dùng thường xuyên đó là cái cô Karen Phillips cô này dùng cái Ethersin trong vòng 120 à, ngày và cô ấy làm nửa mặt các anh chị và khi mà người ta nhìn cái nửa mặt bên tay trái là cái nửa mặt mà có dùng cái Ethersin thì người ta nói là rõ ràng đây nó có một cái hiện tượng remodeling tức là tái cấu trúc lại vì khi mà cái da của mình các anh chị cái sự đàn hồi nó giống như những cái dàn giáo ở dưới da đó thành ra khi mà những cái dàn giáo này bị lão hóa tức là bị sập thì cái cầu nó bị sập anh chị cái cầu đó là cái da của mình và khi mà cái cô Karen này dùng cái ethosin trong vòng 120 ngày thì khi mà những nhà khoa học gia người ta nhìn đó thì người ta nói là bởi vì dùng cái ethosin cái True Face Essence Ultra đó thành ra nó tái cấu trúc lại cái làn da của cô này và nó mang lại cái sự sang chắc và cái chữ tái cấu trúc mà chị nó có phần nào có thể nó nói nó nó lên tất cả những cái ý về về về cái cái công dụng của cái ethosin đây là những cái hình demo làm nửa mặt để cho mấy anh chị thấy ha và có thể nói là đối với cái à, đối với cái um, new skin um, cái cái sản phẩm mà uh, TrueFace Action Ultra nó nó có nhiều cái quyền lợi khác không nhất thiết là chỉ mang lại cái tính đàn hồi không anh chị thành ra đây có thể nói là một cái sản phẩm rất độc đáo có một cái nhu cầu rất cao